Qua phúc tra của Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long, kết quả năm 2014, Ngãi Tứ đạt 15 tiêu chí, chỉ còn lại 4 tiêu chí, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và hệ thống chính trị vững mạnh. Tuy nhiên, chỉ mấy tháng đầu năm nay, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị đã đạt, hiện tại xã chỉ còn lại 3 tiêu chí như đã nêu, và tất cả chỉ còn phụ thuộc tiến độ thi công nhanh hay chậm. Mặc dù vậy, ngải tứ cũng không mấy vô vẻ khi mà nhiều tiêu chí đã đạt nhưng mức độ bền vững thì vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó có tiêu chí số 9 nhà ở dân cư. Năm 2014, xã đã vận động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, xóa nhà tạm cho hộ nghèo gặp khó khăn được 44 căn với số tiền trên 540 triệu đồng, nâng số nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng trên địa bàn xã lên 3.136 trên 3.517 căn, chiếm tỷ lệ trên 89%, Đồng thời ban chỉ đạo cũng ghi nhận xã đã xóa hết nhà tạm. Nhưng trên bệnh viện chung, việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư của xã Ngãi Tứ vẫn còn gặp nhiều khó khăn phức tạp. Tuy đã được công nhận, nhưng nhiều căn nhà vẫn chưa làm an lòng những người công nhận tiêu chí. Do đó, ngay từ đầu năm 2015, theo chỉ đạo xã Nghệ Tứ phải rà soát lại trên toàn địa bàn và chốt lại danh sách những căn nhà mà mức độ xuống cấp chỉ trong vài 3 năm để ban chỉ đạo cấp trên có hướng giải quyết sau khi rà soát, địa phương ghi nhận còn 298 căn chưa đạt chuẩn, cần phải xây mới. Để hoàn thành dứt điểm và toàn diện về tiêu chí nhà ở dân cư, lần này Ngãi Tứ vừa thống kê vừa phân loại để dễ dàng vận động nguồn vốn. Theo đó, có hai đối tượng cơ bản được ghi nhận là gia đình chính sách 260 căn và hộ không thuộc diện này 38 căn. Điều khá may mắn cho đối tượng gia đình chính sách là được nhà nước hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa theo quyết định số 22 trên 2013 trên QĐ-TTC của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 4 năm 2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đối tượng này trong xã Nghệ Tứ thì rất nhiều, nhưng gặp khó khăn về nhà ở tính đến thời điểm hiện nay thì còn 260 căn như đã nêu, trong đó có 103 căn phải xây mới và 157 căn cần sửa chữa lại. Đây là hộ của ông Phan Văn Lọ ở ấp Bình Quý. Gia đình ông thuộc diện con liệt sĩ, được chính quyền địa phương xác nhận khó khăn về nhà ở và cần xây mới, nên đợt này ông được hỗ trợ 40 triệu đồng để cất lại căn nhà đã cũ kỹ và xuống cấp của mình. Vậy đó chứ mà nó, nó trời mưa xuống rồi nó dột, không có còn gì nữa chứ. Rồi lá thì nó banh bên dách trơn rồi mà không chưa có sửa là được nữa. Tôi thì không có ruộng nhưng mà tôi mướn ờ, đất của người ta trồng gãy. Mấy năm nay thì nó không có dành dụm được đồng bạc nào hết trơn nhờ có chính sách đó, hỗ trợ rồi mới có mấy đứa con nó đi mần á phố đó rồi nó giúp cho đứa số một số rồi cắt thôi chứ còn không có làm gì mà ra được thật vậy nhà không có nhiều đất canh tác thu nhập chỉ ở mức trung bình tiết kiệm lắm hơn 30 năm qua ông mới cất được cái nhà cột đúc như thế này thế nhưng nó không phải là nhà đặc chuẩn theo chuẩn nông thôn mới hiện nay tuy nhiên nếu muốn gia đình ông phải cất nhà mới trong năm nay hoặc dài ba năm nữa thì cũng rất khó nhờ quyết định số 22 ban hành kịp thời cộng hưởng với chủ trương xây dựng nông thôn mới nên gia đình ông mới dám xây nhà ở kiên cố như thế này. Theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thì những trường hợp cần xây mới sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng một căn. Trường hợp cần nâng cấp sửa chữa, ngân sách sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng một căn. Theo số liệu mà xã Ngãi Tứ đã thống kê, lần này ngân sách sẽ chi 7 tỷ 260 triệu đồng cho 260 căn nhà thuộc diện gia đình chính sách – từ đầu năm đến nay, theo chỉ đạo của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Tam Bình, Ngãi Tứ đã lập hồ sơ và giải ngân đợt 1 45 căn xây mới, 20 căn sửa chữa, số còn lại sẽ giải ngân tiếp tục từ nay đến tháng 9 năm 2015 sẽ hoàn tất việc này. Như vậy, đã có trên 87% nhà tạm được giải quyết theo quyết định số 22 của chính phủ, còn lại chỉ 38 căn. Nhưng dường như mọi việc không đơn giản. Điều đáng nói nhất là 3 căn thuộc diện hộ nghèo Số này lẽ ra đã được giải quyết trước khi được công nhận tiêu chí số 9 hồi cuối năm ngoái. Thế nhưng vì một số lý do ngoài ý muốn nào đó mà đã để sót 3 hộ. Đến thời điểm này còn cái ba hộ nghèo mà nhà nó chưa có đạt chuẩn thì do là các cái đơn vị mà tài trợ thì người ta cho thì người ta cũng ờ, làm hồ sơ cũng gấp. Các cái đối tượng này thì ờ, không đi làm ăn xa thì do đó thì lúc mà làm cái thủ tục thì làm không có kịp từ đó nó, nó để sót đến thời điểm này Vậy là ba căn nhà thuộc diện hộ nghèo sẽ được ngân sách địa phương chi từ quỹ vì người nghèo và cũng sẽ hoàn thành trong vài tháng tới. Điều khó khăn nhất là giải pháp cho 35 căn còn lại. Trong số đó, 11 căn thuộc diện hộ cận nghèo và 25 căn thuộc hộ có khả năng nhưng chờ năm, chờ tuổi. Cả hai đối tượng này chính là thách thức lớn đối với ban chỉ đạo nông thôn mới xã Ngãi Tứ Do tất cả đều nằm ngoài đối tượng được nhà nước hỗ trợ, nên mọi thứ phải quy động từ dân. Đối với 11 căn của hộ cận nghèo, đây là bất cập lớn mà tất cả các xã đều gặp, chứ không riêng xã Nghệ Tứ. Bởi tính về thu nhập thì hộ thuộc diện cận nghèo, mà giữa hộ cận nghèo và hộ nghèo khoảng cách cũng chẳng có bao nhiêu. Tính cái ăn thì đã khó, nói chi đến chuyện cất nhà. Như hộ của chị Nguyễn Thị Kiều ở ấp Bình Quý, gia đình chỉ có chị là lao động chính, nuôi một con nhỏ 8 tuổi. Do chị còn nằm trong độ tuổi lao động và cũng theo tính toán thu nhập bình quân của gia đình chị trên 400.000 đồng mỗi người một tháng, nên xem như chị thoát nghèo. Nhưng thực tế thì trong cuộc sống, chị gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, chứ không chỉ riêng về nhà ở. Người ta xét với hộ cận nghèo thì tại người ta xét vậy chứ còn theo sống thì chắc đủ nuôi con chứ không có đủ khả năng để cất nhà đâu có làm gì đâu thu nhập cao đâu mà có tiền chút đỉnh rồi là con nó đủ đi học bệnh hoạn là hết trơn à. Thật sự bấy lâu chị cũng rất muốn dành dụm tiền để xây một căn nhà lành lặn, che nắng che mưa. Nhưng bao năm rồi, nhiều mùa mưa bão đi qua, mái nhà ngày một xuống cấp, cột thì mối một ăn dần. Mà chị vẫn không có đủ một triệu đồng để tu sửa, chứ đừng nói chi đến cất lại nhà mới. Thế nên, với những hộ cận nghèo như chị Kiều, rất cần đến sự chung tay giúp sức từ cộng đồng Ban chỉ đạo nông thôn mới cũng như lãnh đạo xã Ngãi Tứ đang rất quyết tâm để vận động từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ cho 11 căn thuộc diện này trên địa bàn xã hiện nay. Phổ biến nhất trong xã hiện nay là không ít hộ dân có thu nhập trung bình và khá trở lên, nhưng vẫn đang phải tiếp tục dành dụm thêm tiền hoặc đang chờ được tuổi mới cất nhà. Về nguyên tắc, lãnh đạo xã cùng toàn bộ hệ thống chính trị của xã phải ra sức vận động nhân dân tự xây nhà theo nông thôn mới – Thế nên gặp phải những trường hợp này thì cũng khó thực hiện được ngay. Theo phân tích của bà con, xây nhà ở là điều hết sức quan trọng của mỗi gia đình nên cần phải cẩn trọng. Nếu những hộ có đủ khả năng, tất nhiên họ đã tự xây xong mà không cần phải vận động, bởi đó là mục tiêu hướng tới của mỗi gia đình. Còn hộ kha khá thì cũng mạnh dạng dai thêm tiền để xây nhà. Đó là điều đáng mừng đối với công tác vận động của địa phương. Dạ thưa cô, à, cô có thể cho biết cũng như là nhà của mình cất về mình ở bao nhiêu lâu rồi ạ? Ở 10 năm rồi, cất ngàn lá rồi sau mới lục ton. từ từ dành dụm để à, <laughs> sau mới cất được năm mới cất nhà. Ừ. Ở đây thì cô có nghe nói về à, cất nhà để mà xây dựng nông thôn mới không? Cô có nghe mấy anh ở xã lại đây nói không? Cũng có nghe mấy chú lại nói đó. Tôi cũng đợi mà được tuổi của tôi cất chứ không có trông chờ nhà nước. Thế nhưng, đối với những hộ kém hơn một chút chỉ ở mức trung bình theo quy định hiện hành với mức thu nhập nằm trong khoảng 521.000 đồng đến 900.000 đồng mỗi người một tháng thì mọi việc lại khác. Thì à, hiện nay thì ở ấp Bình Quý thì à, cũng còn rất là nhiều à, hộ gia đình này khó khăn về nhà ở. Thì những hộ này thì có cái mức thu nhập trung bình là từ 521.000 đến dưới là 900.000 đồng. Thì họ không có khả năng để mà tích lũy dành dụm để mà cất một căn nhà cho nó kiên cố lý do là một năm đó, trung bình như vậy đó là một hộ um, một hộ đó, tích lũy thì à, trên dưới khoảng chừng 4 à, đến 5 triệu thì để cất được một căn nhà hiện nay chỉ giá là 50 triệu thì những cái hộ này là phải là à, dành dụm từ 10 đến 15 năm mới cất được một căn nhà à, là, là kiên cố để ở những cái trường hợp mà tôi ví dụ là người ta thuận lợi những gia đình đã thuận lợi chứ còn nếu có biến cố thì à, những cái hộ này à, sẽ không có khả năng để em xây dựng được một căn nhà kiên cố để mà ở Thật vậy, những hộ này tuy không nghèo, không cận nghèo nhưng cũng không khá. Họ cần dành dụm tiền trong 10 đến 15 năm mới có thể cất được một căn nhà, trong khi áp lực nông thôn mới buộc phải đăng ký và hoàn thành trong một hoặc 2 năm. Rõ ràng rất khó để bà con có thể làm được. Có khi bà con cũng muốn vay tiền để xây nhà rồi trả dần, nhưng chưa có chính sách dành cho đối tượng này – đây chính là đối tượng khó giải quyết nhất trong việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư của các địa phương. Và năm nay, chính những trường hợp này cũng là trở ngại to lớn trên con đường nâng chất tiêu chí số 9 của xã Ngãi Tứ. Bên cạnh đó, Ngãi Tứ cũng ghi nhận không ít hộ trong số những hộ có khả năng này vẫn còn tư tưởng ỷ lại trong chờ vào nhà nước. Mặc dù có khả năng tự lực xây nhà, họ lại yêu cầu nhà nước phải hỗ trợ thì mới làm. Nếu không thì sẽ tiếp tục ở nhà tạm để xã không đạt thành tích. Giờ đây cũng chính là khó khăn tiếp theo của ngã Tứ và cũng là khó khăn chung của các xã nông thôn mới hiện nay khi đối mặt với việc thực hiện tiêu chí số 9 này. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của một số xã đi trước cũng vẫn cho thấy kết quả rất khả quan, đồng thời được Ban chỉ đạo nông thôn mới cấp trên chấp thuận biện pháp yêu cầu hộ dân lập cam kết nêu rõ. Gia đình có đủ điều kiện cất nhà nhưng do chờ năm chờ tuổi sẽ xây dựng trong thời gian gần nhất. Có như vậy, Ban chỉ đạo nông thôn mới các cấp mới có đủ căn cứ công nhận đạt tiêu chí, mặc dù trong thực tế vẫn còn nhà tạm. Mạnh dạng làm được việc này, một mặt sẽ tháo gỡ những khó khăn khó nói của nhiều địa phương, mặt khác cũng nhằm hạn chế sự trông chờ ỷ lại của một bộ phận người dân hiện nay, góp phần tạo sự công bằng hơn trong việc thực thi các chính sách an sinh xã hội trong cuộc sống. Đối với ờ, một số cái hộ mà người ta có điều trong cái số hộ có điều kiện thì một số hộ thì người ta là mình vận động thì người ta là người ta sẽ, sẽ xây dựng riêng thì có một vài hộ thì có điều kiện nhưng mà cũng có cái tư tưởng là trong chờ à, vào sự cái hỗ trợ của à, nhà nước thì đối với các hộ này thì ban chỉ đạo xã cũng thành lập đoàn đến vận động cũng có cái biên bản rồi cho cái à, hộ gia đình cũng cam kết để mà khi mà nó được tuổi một hai năm tới thì ờ, nó được chúng ta được tuổi người ta sẽ ờ, xây dựng các cái đơn vị tài trợ trong những năm qua cũng đã tài trợ nhiều cho cái ờ, hộ nghèo hộ cận nghèo của địa phương bên cạnh đó thì được cái chính sách nữa là cái thực hiện cái quyết định 22 của thủ tướng chính phủ về cái hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách thì vừa qua thì cũng đã tiếp tục xây dựng và sửa chữa để mà cái tỷ lệ cái hộ nghèo của xã Ngãi Tứ ngày càng được ờ, nâng chất, cái, cái nhà ở của xã ngày càng được nâng chất. Như vậy, nếu bỏ qua một số khó khăn như vừa phân tích, thì xem ra việc nâng chất tiêu chí số 9 của xã Ngãi Tứ trong năm nay cũng thuận lợi. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ được cộng hưởng với chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng. Qua đó, gần 90% số nhà chưa đạt chuẩn sẽ được khắc phục đây là tín hiệu vui, là động lực lớn để đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghệ Tứ anh hùng dẫn bước tiến về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Kính chào bà con, chào quý khán giả. Chương trình nông thôn mới của đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.